rất là ok đúng không anh em nhìn rõ vĩ sóc đĩa đúng không đấy đây là gì ba đen đúng không anh em đấy tài xỉu này 156 này đấy, rất là rõ luôn ừ. anh em chuyển có công nghệ này thì tự tin mình có thể chiến thắng trong sân chơi đỏ đen của anh em đấy bài ná anh em cũng có thể nhìn được anh em nhé ừ à, hoàn toàn là anh em đến sân chơi người ta thì đồ đạc tất cả thứ của người ta nắp đĩa bát giới thiệu đến anh em đây là chiếc ờ, mắt kính quang học nhìn xuyên thấu bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì sau đây tôi sẽ bóc ra Đấy, và cho anh em xem với công nghệ này liệu ở chơi giúp anh em chiến thắng trong trò chơi đổ đen hay không nhé thì cái mắt kính quang học này thì mình đến sân chơi mình chỉ đeo vào thôi cứ khoảng cách là 3 mét đổ lại là anh em phải nhìn thấy và biết được chính xác bên trong nó có những cái gì để mình đánh giờ à, sau đây tôi sẽ đeo vào Đấy, để cho anh em xem nhé giờ à, đây tôi sẽ úp vào những cái nắp tài xỉu sóc đĩa và bầu cua tôi sẽ úp xuống và sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em xem anh em gì này bầu này cua này cua này đấy anh em nhìn rõ chưa rất là ok đúng không anh em nhìn rõ vĩ sóc đĩa đúng không đấy đây là gì ba đen đúng không anh em đấy tài xỉu này 156 này Đấy, rất là rõ luôn ừ. anh em chuyển có công nghệ này thì tự tin mình có thể chiến thắng trong sân chơi đỏ đen của anh em đấy bài ná anh em cũng có thể nhìn được anh em nhé ừ. à, hoàn toàn là anh em đến sân chơi người ta thì đồ đạc tất cả thứ của người ta nắp đĩa bát đĩa tất cả thứ của người ta cho người ta làm cái anh em chỉ cần đeo vào cái sản phẩm này ừ. đeo vào mắt của mình và anh em nhìn thì khoảng cách cứ 3 mét đổ lại là có thể nhìn thấy nhìn xuyên cả nắp nhựa nắp nhôm đây tôi thử nắp nhôm luôn cho anh em này đấy, vẫn rõ đúng không anh em đấy, vẫn có thể nhìn xuyên được đấy thì anh em là quan tâm cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi test hàng thử hàng trực tiếp với cái sản phẩm này là khi anh em lấy đấy là tôi sẽ bảo hành cho anh em là một năm Ừ. bảo hành đổi trả trong vòng một năm thoải mái luôn ừ. anh em chỉ cần là có sân chơi anh em chơi thì cam kết là anh em sẽ là người giành chiến thắng anh em quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 082 59512 để công ty chúng tôi tư vấn cho anh em hướng dẫn anh em cách sử dụng sản phẩm để anh em chơi giúp anh em có thể giành chiến thắng thì ngoài công nghệ về đồ chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa ra thì công ty chúng tôi còn rất là nhiều đồ chơi khác nhau về bài ná về đá gà à, và những game trên chơi trên điện thoại game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa điện thoại và những cái game à, hack những cái game đổi thưởng các thứ để cho anh em chơi bất cứ lĩnh vực nào về trò chơi đỏ đen thì anh em cần anh em có liên hệ trực tiếp thì à, anh em là nào mà quan tâm mà muốn giành thắng thì liên hệ để chúng tôi giúp anh em giành thắng thì anh em nhìn cái à, khi mình sử dụng xong cái mắt kính ấy thì mình có thể cho vào trong cái lọ cái dụng cụ để có thể là bảo quản cái mắt kính để hôm sau mình có thể dùng lại cái sản phẩm này sẽ bảo hành với anh em là một năm anh em nhé đây là kính quang học nhìn xuyên để ai quan tâm muốn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để giúp anh em có thể giành thắng hồi thời gian không có nhiều tôi xin chúc anh em giành thắng chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chiến thắng trong những sân chơi của mình thôi xin chào tất cả anh em